phải tốn nhiều công sức, vượt qua nhiều trở ngại thì mới có thể đạt được thành công như mong muốn. Trong năm 2020, sự nghiệp của bản mệnh nếu làm trong các lĩnh vực marketing, đầu tư, tài chính, thủy lợi khá thuận lợi. Tuy nhiên, cơ hội sẽ không tự nhiên đến mà người tuổi Tất cần phải chủ động nắm bắt, không nên dựa dẫm vào bất cứ ai. Dù trong quá trình thực hiện kế hoạch gặp phải nhiều vấp váp, thậm chí là rủi ro ngoài dự kiến thì bản mệnh cũng không nên đàn lòng bỏ cuộc nếu bản mệnh có thể kiên trì với mục tiêu của mình thì chắc chắn cuối năm là thời điểm gặt hái được nhiều thắng lợi. Ngoài ra, con giáp này cũng có cơ hội được hưởng thụ nhiều thú vui trong cuộc sống, được tham gia vào các hoạt động vui chơi, tụ tập, giao lưu. Về phương diện tình cảm, bản mệnh gặp nhiều chuyện không như ý. Năm canh tí, con giáp này không thuận lợi chuyện hôn nhân hoặc sẽ ở riêng. Nam mạng gặp nhiều cơ hội hơn nữ mạng. Tuy nhiên, nếu có tình cảm với ai thì con giáp này nên là người chủ động, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc bất cứ hoàn cảnh nào. Bên cạnh việc chú ý sức khỏe của bản thân, người tuổi tuất cần phải chú ý đến sức khỏe của người thân. Trong năm nay trong gia đình sẽ có người ốm đau hoặc qua đời. Tuy nhiên, con giáp này không nên quá lo lắng về vấn đề này bởi năm nay thái tuế không tạo thành cục diện tương khắc với bản mệnh. Nhiều chuyện tưởng như nguy hiểm nhưng rồi cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Đương nhiên những điểm sáng cũng có sự xuất hiện nhưng sẽ không nhiều. Tử vi sự nghiệp năm 2020 của tuổi Tuất con giáp này gặp nhiều may mắn, thành tích làm việc được nâng cao, thêm vào đó có thực thần tác động khiến bản mệnh có một cuộc sống tự do hưởng thụ, thường không phải chịu áp lực ràng buộc từ cấp trên và đồng nghiệp. Người tuổi Tuất có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân, khi đã xác định kế hoạch thì có thể thoải mái thực hiện, không cần phải lo lắng hay sợ có người hãm hại. Con giáp này có cơ hội thăng tiến nhờ đạt được thành tích tốt, nhưng cơ may này chủ yếu đến với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư. Những người làm văn phòng khó đạt được cơ hội này, song con giáp cũng nhận được sự tôn trọng của bạn bè và đồng nghiệp, được cấp trên ưu ái, có cơ hội được tăng mức đại ngộ, không phải chịu sự chèn ép, không có nhiều áp lực, được tự do hoàn thành công việc của mình. Tử vi tài lộc năm 2020 của tuổi Tuất Năm canh Tý là một năm khá thuận lợi với người tuổi Tuất về phương diện tài lộc. Bản mệnh có nhiều cơ hội phát huy năng lực và tài hoa của mình trong sự nghiệp, nên dễ dàng được thăng chức, tăng lương – nguồn thu nhập cũng khả quan hơn so với năm vừa qua. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải chú ý, trong năm thái tuế không có ảnh hưởng lớn, song vận may của bản mệnh chỉ ở mức trung bình, trong cuộc sống hay trong sự nghiệp cũng cần phải chủ động tự lực cánh sinh, không phụ thuộc vào bất cứ ai mới có thể mong được thành công. Quý nhân hiếm khi mới xuất hiện, may mắn sẽ không tự đến mà tuổi Tốt cần phải cố gắng rèn luyện trong cả một quá trình. Tử vi tình duyên năm 2020 của tuổi tuất – Vận trình tình cảm không có nhiều khởi sắc, tuy nhiên nam mạng gặp nhiều may mắn hơn nữ mạng. Con giáp này có thể gặp được một vài đối tượng hứa hẹn, tuy nhiên nếu không dũng cảm bày tỏ, giành lấy cơ hội thì tỷ lệ thành công không cao. Nếu bản mệnh muốn thu hút người khác giới thì cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, thể hiện sự quan tâm với người ấy cũng như thể hiện tài năng của mình nhiều hơn. Nếu có thời gian rảnh, người tuổi tuất không nên khép mình mà nên tích cực tham gia vào các buổi giao lưu tụ tập, tự tin thể hiện bản thân. Như vậy, bản mệnh mới có thể thu hút được sự chú ý của nhiều người khác giới hơn, dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Đối với nữ mạng không có nhiều cơ hội gặp được người như ý. Nếu muốn có đôi có cặp vào thời điểm này thì bạn không nên ngồi yên chờ đợi mà nên chủ động tiếp cận theo đuổi người trong lòng mình. Với các mối quan hệ xã giao cần phải có thái độ vui vẻ, tích cực, hòa đồng, không nên nóng nảy khiến người khác có ấn tượng không tốt về mình. Tuy nhiên, những người đã kết hôn hoặc những người đã có đôi sẽ phải đối diện với nhiều vấn đề rắc rối. Bản mệnh cần dành nhiều thời gian ở bên nửa kia hơn, quan tâm và bao dung với người ấy. Khi có tranh cãi hay bất đồng nào đó, cũng nên cố gắng giữ bình tĩnh, trở nên nóng giận và mất kiểm soát, ảnh hưởng không tốt với mối quan hệ, thậm chí là giảm nứt, chia ly. Hãy nhớ rằng bao dung rộng lượng mới có thể xóa bỏ mọi mâu thuẫn và khoảng cách. Tử vi sức khỏe năm 2020 của Tử Tuất – Phương diện sức khỏe của con giáp này khá ổn định, tuy nhiên bản mệnh cũng cần phải chú ý giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, không cố tình gây sự với người khác, nên hạn chế sử dụng đồ vật sắc nhọn hoặc những nơi ẩm ướt, âm u gây nguy hiểm. Trong cuộc sống hàng ngày cũng cần xây dựng lối sống lành mạnh, tránh xa rượu, bia và các chất kích thích khác, không chỉ sức khỏe xuống dốc mà ngay cả sự nghiệp cũng phải chịu ảnh hưởng xấu. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ mắc bệnh vặt khi thay đổi thời tiết, khi trời chuyển lạnh hoặc chuyển nóng, cần có trang phục thích hợp. Con giáp này không nên tập trung quá vào sự nghiệp mà quên mất việc nghỉ ngơi. Khi có thời gian rảnh rỗi hoặc khi phải chịu áp lực căng thẳng thì nên chú ý nghỉ ngơi, đến những nơi trong lành để thay đổi tâm trạng hoặc trò chuyện, tham gia các hoạt động tập thể với mọi người. 2. Tử vi năm 2020 chi tiết từng tuổi. Tử vi tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 năm 2020, Tuổi Bính Tuất năm 1946 có một năm ổn định, mặc dù sức khỏe cũng có dấu hiệu đi xuống nhưng không quá đáng lo. Tuy nhiên, con giáp này chỉ nên làm những việc vừa sức, trở nên cố gắng quá sức kẻo gây ra ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Dù gặp vấn đề gì trong cuộc sống cũng không nên suy nghĩ lo lắng quá nhiều, tác động không tốt đến thần kinh. Hãy nghĩ thoáng hơn và luôn giữ một tinh thần lạc quan. Trong năm nay, tình hình tài chính ổn định, không phải lo lắng nhiều về cuộc sống – có điều con giáp này cần phải phân biệt rõ người tốt kẻ xấu, không nên dễ dàng tin theo những lời đồn đoán, đặt hay can thiệp vào chuyện của người khác và đặc biệt là cả tin vào người khác quá. Nếu có vấn đề gì chưa rõ, bản mệnh không nên tự xử lý một mình mà nên trao đổi kỹ càng hơn với con cái. Tuổi già trái tính, người tuổi bính tuất có thể trở nên cố chấp, không giỏi giữ quan hệ với mọi người, dễ nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt nên người nhà cần phải thông cảm cũng như quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Tử vi tuổi mậu tuất sinh năm 1958 năm 2020. Con giáp này sẽ phải trải qua một năm bình ổn, tuy nhiên do chịu ảnh hưởng của thái tuế nên vẫn có những chuyện không mong muốn xảy ra. Khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì, con giáp này cũng cần phải hết sức cẩn thận. Tình trạng sức khỏe của bản mệnh khá tốt, song cần hạn chế đi xa quá nhiều. Khi ra khỏi nhà cần chú ý an toàn giao thông, tránh tình trạng tổn thương, chảy máu. Về phương diện tình cảm, người tuổi mậu tuất sẽ gặp phải nhiều rắc rối ngoài ý muốn, rất có thể sẽ có kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ tình cảm của hai người. Nếu không có cách xử lý thỏa đáng thì rất có thể rơi vào tình trạng chia ly tan vỡ. Chính vì thế vợ chồng cần thường xuyên trò chuyện, chia sẻ tâm sự với nhau để có thể thấu hiểu và thông cảm. Có thể tổ chức dịp kỷ niệm để hâm nóng tình cảm cho đôi bên. Khi có mâu thuẫn xảy ra thì không nên to tiếng mà cần phải giữ thái độ bình tĩnh để giải quyết. Vận trình tài lộc năm 2020 không thích hợp để con giáp này đầu tư, dễ gặp phải nhiều trở ngại. Nếu không muốn mọi công sức của mình bỏ ra đổ xuống sông xuống bể, cần chú ý quản lý tiền bạc, không nên thử tham gia vào các hoạt động mới hay mạo hiểm. Trước khi quyết định đầu tư cần cân nhắc kỹ càng. Tử vi tuổi canh tuất sinh năm 1970 năm 2020 Vận trình khá tốt đẹp, nhất là ở phương diện sự nghiệp, con giáp này có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân mình, nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, khả năng thăng chức tăng lương là rất lớn, đạt được bước phát triển lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, bản mệnh không nên vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo, tự mãn và coi thường người khác. Cần giữ thái độ khiêm tốn, có cách ứng xử khéo léo với tất cả mọi người, kiên kỵ nhất là việc sinh sự tranh cãi với người khác. Trong năm này, nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân nên đường tài lộc có dấu hiệu phát triển tích cực, có điều trước khi đầu tư vào lĩnh vực nào, người tuổi canh tốt cần phải tỉnh táo, bình tĩnh. Bởi nếu nóng vội tin lầm vào những nguồn thông tin không chính xác thì rất dễ dẫn đến tình trạng tiền mất tật mang, thậm chí còn gây ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính. Ngoài ra, con giáp này không nên ham đầu tư vào những mối đầu tư mang lợi nhuận cao, nhiều rủi ro. Không nên ôm suy nghĩ làm giàu trong chốc lát mà nên cố gắng hết sức mình, phát triển từng bước một, tuy chậm nhưng vững chắc. Tử vi tuổi nhâm tuất sinh năm 1982 năm 2020, bản mệnh phải trải qua một năm nhiều khó khăn và đầy biến động bất ngờ. Con giáp này hay phải đi xa, hay làm nghề lái xe đường dài, cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không nên cố gắng làm việc khi cơ thể mệt mỏi, khi di chuyển cần chú ý an toàn giao thông. Những người làm nghề kinh doanh, đầu tư cũng gặp phải nhiều trở ngại. Chú ý tránh những hoạt động đầu tư mạo hiểm, không nên tùy tiện mở rộng thị trường, Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, cần phải suy nghĩ kỹ càng, ưu tiên duy trì những mối quan hệ lâu năm đáng tin cậy. Ngoài ra, bản mệnh nên tìm cách nâng cao hiệu quả làm việc. Về phương diện tình cảm, người tuổi nhâm tuất cũng đối mặt với những chuyện không như ý muốn. Người độc thân khó tìm được người như ý muốn, khó thành đôi thành cặp với người trong lòng. Đây không phải là thời điểm thích hợp để tính tới chuyện kết hôn. Với những người đã yên bề gia thất, tình cảm vợ chồng gặp nhiều trắc trở, mâu thuẫn, tranh chấp thường xuyên xảy ra. Nếu không biết cảm thông và thấu hiểu cho nhau thì rất dễ đổ vỡ. Con giáp này cần phải chú ý giữ khoảng cách với những người khác giới, không nên quá mức thân thiết khiến nửa kia hiểu lầm và ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tử Vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 năm 2020. Một năm khá may mắn đối với người tuổi Giáp Tuất, vận trình tình cảm khởi sắc, những người độc thân được nhiều đối tượng khác phái theo đuổi, vận đào hoa nở rộ, có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp với mình. Để tránh những rắc rối không đáng có, con giáp này cần có thái độ nghiêm túc khi yêu đương, không nên đứng núi này chống núi nọ, hoặc giữ tình cảm với nhiều người trong cùng một lúc. Tình cảm vợ chồng hòa hợp, đôi bên thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Tuy nhiên, bản mệnh không nên quá tập trung vào chuyện tình cảm mà sao lãng công việc. Con giáp này nên lập ra một mục tiêu, kế hoạch rõ ràng và phấn đấu hoàn thành, không thể để chuyện riêng ảnh hưởng đến tiến độ công việc nếu tu trí làm ăn thì năm canh tí là một năm cực kỳ tốt đẹp với bản mệnh về sự nghiệp, cần phải nắm bắt cơ hội để học hỏi, phát triển năng lực và tầm nhìn của bản thân. Khi cơ hội xuất hiện, người tuổi giáp tuất cần tự tin nắm bắt, thể hiện cho mọi người thấy khả năng của mình, ghi điểm với ban lãnh đạo. Để mở đường cho tương lai, bản mệnh cần chú ý phát triển các mối quan hệ xã giao. Thời điểm cuối năm quý nhân xuất hiện sẽ giúp đỡ con giáp này có cơ hội thăng chức, tăng lương. Hãy giữ thái độ khiêm tốn cầu tiến, không nên kiêu ngạo, tự phụ mà coi thường người khác. Tử Vi tuổi Bính Tuất sinh năm 2006 năm 2020 có nhiều điểm sáng trong vận trình sự nghiệp, chỉ cần tập trung và cố gắng hết sức mình thì sẽ có bước tiến lớn hơn so với thời gian trước đó. Tuy nhiên, vì thời điểm này đường tình duyên của bản mệnh không được thuận lợi, có nhiều dấu hiệu bất ổn nên cần hết sức tránh việc yêu sớm, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt khiến thành tích đi xuống. Con giáp này cần xác định mục tiêu chính của mình trong giai đoạn này là việc học, vì thế nên dồn hết sức chớ nên mộng mơ và suy nghĩ quá nhiều. Bậc cha mẹ cần chăm chỉ đốc thúc con cái, nên hướng con đến những điều tích cực, song cần có thái độ mềm mỏng, khuyên nhủ, chứ không nên áp đặt, ép buộc, gây nên những áp lực cho con cái. Tình hình sức khỏe của mệnh chủ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, tuy nhiên lại hay mắc những căn bệnh vặt, cần chú ý xây dựng thời gian biểu hợp lý và thực hiện theo một cách nghiêm túc. Trong vấn đề ăn uống cần bổ sung nhiều chất đạm, rau xanh và hoa quả, tránh những đồ ăn cay nóng. Khi gặp dấu hiệu gì bất thường nên đi kiểm tra ngay, không nên chần chừ gây những tác động không tốt đến sức khỏe và ảnh hưởng đến cuộc sống. 3. Tử vi tuổi Tuất năm 2020 chi tiết từng tháng. Tử vi tuổi Tuất tháng 1 âm lịch năm 2020. Mọi phương diện trong cuộc sống của con giáp này đều tiến triển khả quan, đặc biệt là ở vận trình tình cảm và tài lộc có những bước phát triển rất rõ rệt. Dù bản mệnh phải chi tiêu khá tốn kém, tuy nhiên cũng nhận được lại một khoản tương ứng. Xét về phương diện tình cảm, những người còn độc thân vượng vận đào hoa, con giáp này dễ dàng nhận được sự chú ý của những người khác giới thông qua những buổi tịch tùng họp mặt. Nếu biết nắm chắc cơ hội, nhiều khả năng bản mệnh sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp. Còn với những người đã lập gia đình, tình cảm vợ chồng khá hài hòa, không có nhiều mâu thuẫn hay tranh chấp xảy ra. Nếu có mâu thuẫn cũng có thể giải quyết nhanh chóng, do đôi bên đều biết nhường nhịn, bao dung cho nhau. Tử vi tuổi Tuất tháng 2 âm lịch năm 2020 sự nghiệp của con giáp này ổn định trong thời điểm này, về cơ bản thì có dấu hiệu tăng tiến, tuy nhiên sức khỏe lại không được mấy lý tưởng. Trong tháng vượng vận quý nhân, tinh thần làm việc tốt, bản mệnh có cơ hội thể hiện năng lực và trình độ của bản thân, nhận được sự biểu dương và trọng dụng của cấp trên. Ngoài ra, con giáp này còn được giữ vững mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp, không có mâu thuẫn bất đồng xảy ra nên không phải chịu áp lực, có nhiều thời gian để tập trung cho công việc. Tình hình sức khỏe không như ý, phần lớn do bản mệnh sức đề kháng kém, thường xuyên mắc phải những bệnh vặt như cảm cúm, nhức đầu, viêm họng. Vì thế, người tuổi tuất cần chú ý cách ứng phó thích hợp với sự thay đổi của thời tiết, đồng thời chăm chỉ rèn luyện thân thể, tăng sức đề kháng cho bản thân. Tử vi tuổi tuất tháng 3 âm lịch năm 2020 Vận trình công danh sự nghiệp vẫn tiếp tục có những bước tiến tích cực, tuy nhiên tài vận lại có dấu hiệu đi xuống dốc. Nhìn chung thì khó có cơ hội phát tài. Con giáp này có được những cơ hội mới, đồng thời cũng là những thử thách mới trong công việc. Tuy điều này mang lại áp lực khá lớn, nhưng nhờ thế bản mệnh có thể phát hiện ra được những khả năng tiềm ẩn của mình, phát triển sự nghiệp tốt hơn trong tương lai. Về phương diện tài lộc, người tuổi tuất cần phải chi tiêu những khoản khá lớn cho các nhu cầu cuộc sống, cho các thành viên trong gia đình hoặc các hoạt động giao lưu mà lại không có khoản tiền thưởng tương ứng. Vì vậy, con giáp này cần chi tiêu hợp lý, chỉ chi cho những nhu cầu thực sự cần thiết, tránh tới khi có việc cấp bách lại chạy ngược chạy xuôi để vay mượn. Tử vi tuổi Tuất tháng 4 âm lịch năm 2020, phương diện tài chính có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, đường tình duyên lại khiến cho bản mệnh mệt mỏi, con giáp này thường rơi vào trạng thái bế tắc, buồn bã. Những người làm trong lĩnh vực ẩm thực, đá quý, buôn bán sẽ kiếm được những khoản lợi nhuận khá lớn trong thời điểm này. Nguồn thu nhập tăng lên đáng kể, người làm đầu tư kinh doanh cũng nhận được sự giúp đỡ của thần tài nên dễ tìm được mối đầu tư như ý thu lại được cả vốn lẫn lời. Về phương diện tình cảm, những người đã kết hôn thường mâu thuẫn tranh cãi với nửa kia về những chuyện liên quan đến sự nghiệp hoặc con cái. Nếu không nhanh chóng khắc phục những mâu thuẫn hiện tại thì mối quan hệ giữa hai người sẽ ngày càng trở nên xa cách, đôi bên cần trò chuyện nhiều hơn và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2020 Vận trình tình cảm của người tuổi tuất có dấu hiệu khởi sắc nhưng sự nghiệp lại khá đều đều. Thời gian này, những người còn độc thân có cơ hội phát triển tình cảm với bạn bè hoặc đồng nghiệp, còn những người có đôi có cặp thì có thể hóa giải được những tranh cãi, hiểu lầm trước đây, tình cảm đôi lứa lại thắm thiết mặn nồng như thuở ban đầu. Con giáp này có thể sẽ phải tiếp xúc với những công việc hoàn toàn mới hoặc một cương vị hoàn toàn khác. Hoàn cảnh lạ lẫm khiến tuổi tuất cảm thấy lo lắng, áp lực. Vì vậy, hãy cố gắng suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn, tìm cách hòa nhập với mọi người và thích nghi với nhiệm vụ mới. Tử vi tuổi Tuất tháng 6 âm lịch năm 2020, đường công danh sự nghiệp có dấu hiệu cải thiện đáng kể so với tháng trước, nhưng sức khỏe lại giảm sút rõ ràng. Con giáp này có thể nhận được sự tin tưởng và trọng dụng của cấp trên, tìm được cơ hội để thử thách chính bản thân và thể hiện năng lực của mình trong công việc. Nếu có thể tự tin nắm bắt, bản mệnh chắc chắn sẽ là một thành viên quan trọng trong nhóm. Ngoài ra, tuổi Tuất cũng cần chú ý học hỏi, đi sâu vào những tri thức và kỹ năng cần thiết để hoàn thiện bản thân không nên có những thái độ kiêu ngạo, tự mãn và cho mình là nhất. Về phương diện sức khỏe, bản mệnh cần phải chăm chỉ rèn luyện sức khỏe để tăng cường sức đề kháng, không nên ngồi điều hòa quá lâu hoặc ngồi điều hòa ở nhiệt độ quá lạnh, gây ảnh hưởng đến da và hệ hô hấp. Tử vi tuổi Tuất tháng 7 âm lịch năm 2020 Tài vận về cơ bản tương đối khả quan, cùng với đó là chuyện tình cảm cũng được suôn sẻ, thuận lợi như ý. Con giáp này làm trong các ngành thực phẩm hoặc dịch vụ, có nhiều cơ hội làm ăn, tiền bạc chảy vào túi không ngớt. Những người làm đầu tư bất động sản cũng có cơ hội khẳng định mình, nhận được sự tin tưởng của cấp trên, có khả năng sẽ nhận được tiền thưởng hoặc có cơ hội thăng quan tiến chức. Trong tháng cô hồn, đôi lúc bản mệnh có thể xảy ra tranh cãi với nửa kia, tuy nhiên đây cũng chính là cơ hội để đôi bên thấu hiểu nhau nhiều hơn khiến mối quan hệ giữa hai người sẽ ngày càng khăng khít. Tuổi tuất còn độc thân cũng có cơ hội tìm được người ưng ý nếu chăm chỉ tham gia vào các hoạt động tập thể, giao lưu bạn bè hoặc thông qua mối quan hệ của người thân bạn bè. Tử vi tuổi tuất tháng 8 âm lịch năm 2020 Vận trình sự nghiệp khá ảm đạm, đặc biệt là vào nửa cuối tháng sẽ có dấu hiệu xuống dốc khá rõ ràng. Vì thế mà tài lộc cũng chịu ảnh hưởng lớn, còn giáp này làm việc chăm chỉ, cố gắng nhưng chưa chắc đã nhận được thành quả xứng đáng – mối quan hệ xã giao không thuận lợi, bản mệnh thường phải chịu sự gièm pha, cô lập của đồng nghiệp, khó có thể hòa nhập với mọi người nên chịu áp lực tinh thần lớn, làm việc hiệu quả kém. Tình hình tài chính chỉ ở mức trung bình, tuổi tuất phải chi tiêu khá nhiều cho các nhu cầu cuộc sống nên thường không mấy dư giả. Những người đã lập gia đình, gánh vác trách nhiệm trên vai cần học cách chi tiêu tiết kiệm hơn, không nên hoang phí cho sở thích cá nhân và những việc không cần thiết. Tử vi tuổi tuất tháng 9 âm lịch năm 2020. Vận trình tình cảm không được tốt đẹp, tình trạng sức khỏe cũng không có dấu hiệu khởi sắc. Con giáp này đã kết hôn hoặc yêu đương, dễ xảy ra hiểu lầm, xích mích với nửa kia của mình vì các mối quan hệ nam nữ ngoài xã hội. Chỉ cần bất cẩn xử lý không thỏa đáng thôi, thì rất có thể mối quan hệ giữa hai người sẽ phải chịu tác động lớn. Khi mâu thuẫn xảy ra, người tuổi tuất cần phải chân thành và thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, không nên nói năng lấp lửng khiến đối phương hiểu lầm, mất đi niềm tin với mình. Về phương diện sức khỏe, bản mệnh cần chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là những người còn trẻ tuổi. Trước khi ăn uống cần phải biết rõ nguồn gốc thực phẩm, không nên ăn uống nhiều ở các hàng quán ven đường khi ăn chưa rửa tay, tránh mắc phải những bệnh về đường tiêu hóa. Tử vi tuổi Tuất tháng 10 âm lịch năm 2020 Tình hình tài chính của con giáp này thăng trầm bất định, nhìn chung thì có dấu hiệu sụt giảm Tuy nhiên, phương diện tình cảm lại có những chuyển biến khả quan. Người tuổi tuất làm trong lĩnh vực đầu tư dễ phải chịu tổn thất về tiền bạc, đặc biệt là những người làm ăn nho lẻ, dễ phải chịu sự cạnh tranh của nhiều đối thủ, khiến thu nhập không được như trước. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ gặp phải các đối tượng lừa đảo, trộm cắp, vì thế cần phải giữ sự tỉnh táo, không nên cả tin mà đầu tư, mua bán hàng hóa một cách mù quáng. Phương diện tình cảm vô cùng êm đẹp, tuổi tuất có mối quan hệ ngọt ngào khiến ai cũng phải ghen tị bản mệnh và nửa kia ngày một thấu hiểu cho nhau hơn, hiếm khi xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Con giáp này sẵn sàng xuống nước để giữ gìn mối quan hệ của hai người. Tử vi tuổi Tuất tháng 11 âm lịch năm 2020 Vận trình sự nghiệp tuy không hoàn toàn thuận lợi nhưng vẫn có dấu hiệu phát triển tích cực so với thời điểm trước. Tuy nhiên, con giáp này lại cần phải chú ý đến vấn đề sức khỏe của mình hơn. Bản mệnh phải đối diện với thử thách trong công việc nhưng vấn đề không quá to tát chỉ cần giữ thái độ lạc quan tự tin thì mọi việc đều có thể giải quyết một cách thuận lợi đây cũng chính là cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân cho đồng nghiệp cấp trên Tuy nhiên, con giáp này làm trong lĩnh vực marketing, bất động sản, bảo hiểm, cần chú ý mỗi khi đàm phán hoặc ký kết hợp đồng, tránh mắc lừa đối thủ hoặc những kẻ lừa đảo. Sức đề kháng của người tuổi tuất không tốt, vì vậy trước khi ra khỏi nhà cần phải chú ý ăn mặc, giữ ấm cho cơ thể để tránh các bệnh cúm ngạt mũi. Tử vi tuổi tuất tháng 12 âm lịch năm 2020 Vận trình của tuổi tuất có dấu hiệu phát triển rõ ràng, đặc biệt là phương diện sự nghiệp và tình cảm. Trong công việc, may mắn ghé thăm cho nên bản mệnh có thể phát huy được khả năng của mình, đánh bại được đối thủ, đóng góp lớn vào sự nghiệp phát triển của tập thể, được cấp trên đánh giá cao. Bên cạnh đó, người tuổi tuất cũng mở rộng được các mối quan hệ xã giao trong các buổi liên hoan, tiệc tùng, mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển sự nghiệp sau này. Về phương diện tình cảm,